như hoa nở không màu càng níu kéo những lời càng xa cách nhau đành ngừng nói đau này chết lặng giữa trời mây hằn lại sâu trong trái tim giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy những lời trong tên nói sao Wait. xa đi đòn bình tan xa rồi lại chớ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ mãi chim đắm trong lòng nhớ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ em đến hóa mơ tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau đành ngừng nỗi đau này chết lặng giữa trời mây hằng lại sâu trong trái tim bao đây giờ đây chúng ta là hai người xứng khác là buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra lắm khó khăn sao cứ mãi vẫn vương tự mình mà người tổn thương duyên là anh cố trái ngỡ tâm thần bước về phía